Video anh Tăng Nhân xin chào tất cả mọi người trên mọi miền đất nước đã quay trở lại với tờ đờ nợ official video clip đếm ngược đồng hồ một phút được phép bắt đầu ok ok ok you